với một cái tài khoản IOTA thì chúng ta có thể thêm học sinh vào trong cái lớp học của chúng ta tạo sẵn và khi thêm học sinh thì chúng ta có hai cách thêm thứ nhất là chúng ta dựa vào cái danh sách lớp và chúng ta nhập sẵn và chúng ta nhập trước ở trong cái hệ thống IOTA sau đó khi học sinh đăng ký vào lớp thì học sinh sẽ tìm cái tên mình để chọn ngay đúng cái tên mình để xin vào lớp một cách thứ hai nữa là thông qua một bài tập giả sử như chúng ta chưa có danh sách của học sinh chúng ta không biết số điện thoại của học sinh thì chúng ta có thể giao thông qua một cái bài tập chúng ta sẽ tạo một cái bài tập sau đó chúng ta giao cái đường link cho học sinh thì lúc này á, học sinh sẽ nháy vào cái đường link này và học sinh sẽ đăng ký một cái tài khoản và các cái bước đăng ký tài khoản này nó rất là đơn giản có thể thông qua tài khoản Zalo để đăng ký mà sau khi đăng ký xong á thì học sinh sẽ gõ họ và tên của mình và xin vào cái lớp như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng lấy được cái danh sách của học sinh để cho vào một cái lớp khi quý thầy cô có một tài khoản IOTA rồi thì chúng ta có thể thêm lớp thêm à, học sinh rồi tôi sẽ tiến hành đăng nhập lại vào tài khoản IOTA của tôi tôi vào trang iota.vn tôi sẽ chọn đăng nhập rồi tôi sẽ gõ lại cái số điện thoại của tôi mật khẩu và tôi chọn đăng nhập như vậy thì giao diện làm việc của chúng ta nó gồm có các cái chức năng bài tập đề thi danh sách lớp nhóm giáo viên website hỗ trợ và thùng rác thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới cái chỗ danh sách lớp và cái chỗ bài tập đề thi à, thì ba cái chức năng này chúng ta sử dụng rất là nhiều bây giờ tôi sẽ thêm lớp thì tôi sẽ vào danh sách lớp khi vào đây á, thì tôi chưa có lớp nào tôi sẽ tạo lớp à, rồi tôi sẽ tạo một cái lớp giả sử như tôi dạy lớp 6A1 tôi sẽ để là lớp 6A1 ấm lưu tôi tạo thêm một lớp nữa tôi dạy 6A2 tôi sẽ tạo lớp 6A2 như vậy tôi được hai lớp khi quý thầy cô muốn quay trở lại màn hình à, đầu tiên thì quý thầy cô có thể bấm mũi tên hoặc là quý thầy cô bấm vào cái biểu tượng Azuta à, bấm vào mũi tên hoặc là Azuta rồi như vậy tôi vừa tạo trong danh sách lớp này tôi vừa tạo được hai lớp như vậy cái nhiệm vụ kế tiếp là chúng ta đưa học sinh vào từng lớp này. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cách đưa học sinh vào lớp. Cách thứ nhất là chúng ta có thể lấy cái danh sách học sinh của chúng ta để chúng ta thêm vào. Cách thứ hai là chúng ta có thể cho một cái bài tập để cho học sinh làm và học sinh tự gõ họ tên của mình sau đó chúng ta có thể đưa học sinh đó vào lớp như vậy tôi sẽ lần lượt trình bày hai cách này tôi sẽ trình bày cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ tự đưa học sinh vào lớp để đưa học sinh vào lớp 6A1 chúng ta sẽ nháy chọn vào lớp 6A1 chúng ta sẽ có hai cách đưa vào một là chúng ta ấn vào thêm học sinh chúng ta sẽ gõ họ tên số điện thoại à, ngày sinh có thể gõ hoặc là không gõ rồi chúng ta có thể gõ họ và tên vào ví dụ như tôi gõ học sinh thứ nhất Nguyễn Văn a tôi bấm xác nhận như vậy tôi thêm được một học sinh tương tự như vậy tôi thêm hai học sinh hoặc là ba học sinh vân vân nếu trường hợp chúng ta có cả một cái danh sách lớp rồi thì chúng ta chỉ cần bấm thêm học sinh nhập từ file Excel à khi bấm nhập từ file Excel thì chúng ta thấy có một chỗ tải file mẫu để chúng ta nhập cho giống file mẫu chúng ta sẽ ấn tải file mẫu sau đó chúng ta sẽ mở cái file mẫu này lên rồi chúng ta sẽ copy à, chúng ta sẽ copy sau khi chúng ta copy chúng ta dán cái danh sách học sinh của chúng ta vào dán danh sách học sinh vào thì chúng ta sẽ lưu lại như vậy thì tôi giả sử như tôi đã có cái file mẫu chứa danh sách học sinh rồi thì tôi sẽ nháy chọn vào cái mũi tên à, sau khi nhớ chọn vào mũi tên tôi sẽ tìm đến cái file mẫu của tôi vừa nhập danh sách học sinh đó đây trường hợp của file mẫu của tôi ở đây và nhớ là quý thầy cô tải file mẫu về quý thầy cô lưu ở chỗ nào thì chúng ta sẽ vào đó chúng ta sẽ chọn như vậy khi chúng ta chọn file mẫu chúng ta bấm open thì cái danh sách học sinh trên file mẫu này nó sẽ nằm ở đây chúng ta sẽ bấm xác nhận thì học sinh ở trên cái file mẫu của chúng ta nó sẽ tự động được load và nó đưa vào cái danh sách học sinh của chúng ta ở đây như vậy thì lúc này học sinh nó đã vào lớp thì khi học sinh khi chúng ta giao bài tập cho học sinh học sinh sẽ bấm vào lớp à, bấm vào đường link bài tập sau đó học sinh sẽ thấy cái danh sách và lựa đúng tên mình để chọn ở đây có thêm một chức năng nữa đó là chỗ danh sách học sinh này có có phần cho phép tự báo danh nghĩa là giả sử như có một học sinh nào mà ta chưa đưa vào đây thì khi chúng ta bật cái tính năng cho phép tự báo danh này thì học sinh sẽ có một cái chỗ để gõ họ và tên vào và ấn vào chỗ xin vào lớp thì cái họ tên học sinh đó nó sẽ tự động thêm vào lớp này như vậy thì chúng ta có thể bật chế độ tự báo danh nếu chúng ta chưa thêm đầy đủ học sinh vào lớp. Còn nếu trường hợp chúng ta đã có đầy đủ học sinh vào lớp rồi thì chúng ta không cần bật cái chức năng tự báo danh này.